Đây là cái nhà hàng duy nhất ở cái chỗ này Mỗi sáng thì uh, mọi người tập trung ở đây nghe về thông tin là mình sẽ đi cùng với cái ờ, người thi công nào Và đi chuyến bay nào Và thời tiết hôm đó ra sao sau đó thì mình sẽ vào cái phòng họp này cái phòng họp này á, thì ờ, một chút linh sẽ nói về cái chuyện này sau nhé This is the this is the only restaurant in this area where we meet uh, every morning to uh, listen to know uh, which pilot we need to go with and uh, with flights and the weather of the day. And this is the meeting room. I will tell it later. This is the briefing room. We came here to listen to the pilot. He will introduce the course and we also introduce with each other. Đây là cái phòng họp của sáng hôm nay. Thì Linh không biết là hôm sau mình có họp hay không. À, tụi Linh vào đây nghe à, giới thiệu về các khóa học từ phi công. Và tụi Linh, đó, những người tham gia cũng giới thiệu để ờ, mình quen biết lẫn nhau tại vì học cả tuần lận mà verkeersorde. Verkeersorde dingetje op, misschien bij ons die staan hier. Met de wieltjes, mooie land ervoor. Dat is onze verkeersorde. Voor die verkeersorde hebben we een stoeltje, hebben we een zitje gemaakt. Hebben we kabels in volspannen. in principe blijven we met z'n allen achter het thuis. Hier maken wij een zitje, hebben we stoeltjes neergezet, bandjes neergezet. Dat is onze wachtruimte en onze kijken. Je kan ook naast de bus zitten of achter de bus, dat is niet zo in principe is dat de ruimte waar we ons Als je nou genoeg wordt om te vliegen, benader dat vliegtuig dan altijd achterloos. Je zal zien dat het vandaag niet altijd gebeurt, omdat mensen toch enthousiast zijn en snel naar een vliegtuig in de cockpit willen zitten. Als ik een vliegtuig benader benaderen van achter. Er zit geen motor op, je hoort hem niet. Als een ding wegschiet, het is zelfs een beetje. Dit is zelf een Ja? Je ziet dat, die staat hier niet op nul. Wij willen dat hij op nul gekalibreerd wordt. Het is een barometrische meter. En Uiteindelijk wil je natuurlijk dat als je op de grond staat, je op 0 staat. Dat is wel handig. Hè? Want we weten nul dat je echt op de grond staat. Hè? Je ziet hier een knopje. Hier is een heel klein knopje omdat de knop er vanaf is, maar in ons vliegtuig is een grote knop. Dan kan je hem draaien. En als je draait, zie je, dan kan ik hem naar 0 kalibreren. Zie je? Dan staat hij op nul. We zorgen dat de hoogtemeter op 0 staat. De radio aanstaat. De radio een klein instrumentje onderziet als het displaytje aan is. Dan kan je kijken of daar de frequentie op 122 505 staat. Nee, gaan in 20 jaar geleden. <laughs> Nou, eh, in 2002 ik heb uh, een keer gedaan, eh, maar het duurde niet zo lang omdat de ik, ik, was niet gewend met het hier en ik heb geen, had geen dagsel. Dus was zo koud. uh, op, op de lucht. Dat uh, alleen drie ronden waar ik heel, um, uh, weet je, niet zo toch? Misselijk? Uh, misselijk. Misselijk? Ja. Mm. Um, daar het weer, daar het, uh, ik ben niet gewend, dus wil ik nog een keer doen met uh, deze cursus. Ja. Ik hoop dat dit kan uh, zien. Nou, hartstikke leuk. Ja. Ja, toch? Allemaal zorgen dat je vandaag niet misselijk wordt, toch? Ja. Dat is mooi. Chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh à, lần trước Linh có nói mọi người là Linh sẽ đi học lái máy bay và hôm nay là buổi sáng đầu tiên à, thì Linh à, sẽ cho mọi người thấy quá trình học máy lái máy bay như thế nào đây là cái chỗ mà người ta để à, máy bay vào buổi tối đây Welcome everyone to uh, my channel I have told you that we want to become a pilot and we will play with this uh, uh, with sorry with uh, this kind of airplane so This is the first morning and we need to get the airplane out of the garage. See? They are pulling to the to the airport. Mọi người đang kéo cái máy bay ra đó cả nhà. Linh quay lại nha. Chứ không thôi ờ, để mấy người miss cái khúc này uổng lắm. Đây. Đây là những cái chiếc máy bay bằng sức gió và mỗi tối khi mình chơi xong mình sẽ cất nó vào gara còn buổi sáng thì mình phải đem nó vào đem nó ra ngay chỗ ờ, sân bay để tham gia cái khóa này á thì tụi linh phải đăng ký rất là lâu tại vì tham gia nếu mà mình tới đây mình chơi một buổi thôi thì ờ, linh nói chung là cái buổi đó thì linh không có liên lạc cho nên không biết cho nên nhưng mà tụi linh học cái khóa một tuần á thì nó hơi lâu một tí we registered for this course months ago. If we if we if you want to come here just place once, it's okay. Uh, but I have never done. Uh, uh, sorry, I didn't uh, ask for that, so I don't know how how many days in advance you have to register. But for a course, you have to register for months. <sighs> Oh, my telephone is falling down. another telephone. So we are we are now going to the airport. I'm looking forward to this course. Bây giờ mình đi theo chiếc xe đó, Oh, sorry đi theo cái ờ, đám máy bay này đi ra sân bay nha. Mọi người theo dõi, Linh sẽ nói là ờ, giá tiền bao nhiêu và hành trình tập bay nó như thế nào hồi nãy nói tiếng Việt không hà mà quên nói tiếng Anh uh, sorry sorry because I I speak English uh, sorry I speak Vietnamese and I totally uh, forgot English uh, to tell to you what um, we are doing now we are on the way to the airport did you see it just uh, it took very long to come here but uh, so nice And see, we are almost there. So excited. Don't close your eyes. Just continue watching my clips and you will, you will see many things more surprise come to uh, this video. Here we are. tới rồi cả nhà ơi nhìn thấy không mình không biết là mình đi cái chiếc máy bay nào luôn á mọi người thấy không nó cũng không có lớn lắm mà tại sao ở đây các cái đuôi máy bay khác thì rất là lớn nè mình không biết mình đi chiếc nào luôn chú phi công đang sửa máy bay we wonder which airplane we will fly with he's checking his blend Hello. Thích quá cả nhà ha. Ai mà thích mấy cái trò này qua đây với Linh nha. Linh sẽ à, mọi người à, đăng ký via cái website của họ sau đó mà Nũng muốn qua đi chơi đăng ký xong thì liên lạc với Linh Linh sẽ chở tới tại vì nhà Linh ở rất là gần đây nhưng mà ai nấy trả tiền nha chứ linh không có bao nha if you want to play this one uh, contact them via the website and if you arrive in this in in my city and you want me to take me uh, you here it's also possible I also join you but we go that okay Rồi đây, không biết là tới cái chuyện gì nữa đây Chỗ uống nước Trời bắt đầu nóng nóng nữa cả nhà Mừng quá Uh, van jou? Ja. Uh, oh, je zal Okay. Okay. Đó, mọi người thấy không? Hồi nãy Linh quay cái mặt Linh thì mọi người không thấy như đây nè. Máy bay đang đậu ở đó đó. Cũng hơi xa đó cả nhà. Và cái chỗ này rất là rộng. Mọi người thấy không? Tại vì à, một chút xíu nữa thì mọi người tại sao thấy là tại sao là cái chỗ này rộng à, rộng lớn như vậy linh ở chỗ này nắng lắm nè cho nên hôm qua khi mà cả nhà coi cái clip mà linh đi ờ, cái gì nè linh đi cắm trại linh đeo theo cái nón lá là tại vì nắng quá bây giờ đem theo cái nón lá cầm theo ơi có có có kìa có chiếc máy bay bay wow thích ha đó mọi người hình dung chưa linh đang rất là rất là cảm thấy là uh, phấn khích mọi người có thấy vậy không tại vì linh ờ, rất là thích độ cao á cả nhà linh toàn chơi mấy cái trò mà gọi là à, về độ cao nè độ nhanh hoặc là à, lặn xuống biển là linh thích lắm à, ở đây có một cái đồng hoa đẹp lắm dạ. nhìn nè nhìn nè nhìn nè một cái đồng hoa đẹp ơi là đẹp luôn nè đó trong này là có hai bồ công anh đó cả nhà mà bên này á, là người ta kêu là có ngựa đó chứ không phải tên bộ công an đẹp gì đâu đây nè nó đây nè đây trước khi trở thành cái bông màu trắng đó là nó thành là cái bông màu vàng như vậy á đi cũng xa hết cả nhà hết à, cái à, anh phi công anh nói á, là hôm nay không có lạnh lắm cho nên à, linh hy vọng lại vậy tại vì ờ, tới bây giờ linh cũng không có chịu lạnh được nữa cho nên nếu mà lạnh quá ờ, linh sợ giống như cái lần trước vậy đó linh sẽ bị à, chóng mặt và sẽ đòi xuống sớm hơn như vậy thì rất là uổng tiền chiếc máy bay mà mình thấy hồi nãy đó nó bay xong một vòng rồi bây giờ nó đáp xuống kìa cả nhà thấy không đó mình cũng gần tới đích rồi đó cái chiếc máy bay này mình nhìn rất là nhẹ luôn các nhà ha Linh uh, bây giờ đang rất muốn cho mọi người coi cái quá trình vận hành của nó như thế nào nè Hôm nay hên ghê á Trời trong vắt Tham gia khóa này là có 10 người cả nhà Nhưng mà không phải là tham gia hết khóa giống như gia đình của Linh hết tuần giống như gia đình của Linh Mà có người tham gia chỉ có một ngày thôi Họ lấy ba à, Một ngày thì ờ, mình phải ờ, giống như là tập 3 lần á thì họ lấy luôn trong một ngày rồi họ đi về chứ không có là nguyên tuần luôn thì cái giá nó khác here we are tới rồi cả nhà ơi nhìn thấy không mình không biết là mình đi cái chiếc máy bay nào luôn á mọi người thấy không nó cũng không có lớn lắm mà tại sao ở đây các cái đuôi máy bay khác thì rất là lớn nha. mình không biết mình đi chiếc nào luôn chú phi công đang sửa máy bay we wonder which airplane we will fly with. He's checking his blend. Hello. Hello. Thích quá cả nhà ha. Ai mà thích mấy cái trò này qua đây với Linh nha. Linh sẽ mọi người à, đăng ký via cái website của họ sau đó mà Nũng muốn qua đi chơi đăng ký xong thì liên lạc với Linh Linh sẽ chở tới tại vì nhà Linh ở rất là gần đây nhưng mà ai nấy trả tiền nha chứ Linh không có bao nha If you want to play this one uh, contact them via their website and if you arrive in this in in my city and you want me to take me uh, you here it's also possible I also join you but we go that OK. Rồi đây, không biết là tới cái chuyện gì nữa đây chỗ uống nước trời bắt đầu nóng nóng rồi đó cả nhà mừng quá đây là nơi mà tụi mình ngồi để đợi tới lượt tụi mình và cũng ờ, giúp mọi người à, mọi người theo linh để linh cho mọi người thêm thông tin nhé đây là cái website của họ anh có thể quay gần để mọi người thấy cái website không đây là website và khi mọi người đăng ký thì đăng ký ở đây hoặc là gọi ờ, điện thoại cho họ thì ờ, linh nói về cái course này um, mỗi một người tham gia uh, ờ, 14 tuổi bắt đầu 14 tuổi sẽ được uh, tham gia cái khóa học này nếu mà mình thích tự nhiên là mình phải đóng tiền rồi và cái khóa học này thì khoảng bốn trăm rưỡi một người một ngày mình bay ba lần một lần là khoảng 15 cho đến 20 ờ, phút tùy vào cái thời tiết Tuy nhiên mọi người cũng có thể à, đăng ký tham dự ờ, một một buổi thôi nghĩa là tham dự khoảng 15 à, đến 20 phút thôi thì là 50 euro còn nếu mà tham dự ờ, ba ba buổi một ngày chỉ ba buổi thôi chứ không phải là nguyên tuần đó là 135 euro You can look for the information of this website and uh, um, we pay 450 for one course and the course uh, takes about three times per day and uh, five times per week uh, sorry five days per week uh, it just pay for one course and if you just want to take a flight for uh, 15 to 20 minutes depend on the wind so we need to pay 50 euro per person and if you want to take a course, short course about uh, just in within one day, then we need you need to pay uh, 135 euro. Uh, just contact them. It's a, a, a little bit. Uh, it took a while to uh, to get in touch with them, but it's, it's go on, and then everything will be fine. And we will sit here to wait for our turn. Can you please speak English? Yeah, I can. That's fine. So you can climb in. Yeah. Okay. Okay. You will fast your seatbelts. Yes. yesterday I did it once and then I forgot. Okay. Oh, you can uh, try it. Yes. <laughs> the belt for your hip is most important. Yes. Um, can you reach the pedals a little bit? Yes. Almost. <laughs> yeah. And then do I need to close the... I will help you close the Thank canopy. you. <laughs> Yeah, yeah. So yesterday you had uh, one flight? Yes. A longer flight a little bit? Yeah, 19 minutes. Oh, that's nice. Yes. Yeah. Oh was beautiful. Was yes, yeah. yes, much better than today. Yeah, yeah, yeah. Today yes. the visibility is a little bit yes. poorer. Oh, so yeah. It's, uh, it's a little bit of, Yeah, uh, but uh, yesterday I already saw the moist place. So yeah, yeah, yeah, yeah. So <laughs> yeah. and did you steer already a little bit? Uh, no, no. Actually, I, I, just uh, keep it, but I didn't uh, store anything. I just okay. keep this one. Yeah. Okay. Yeah. I flew it. I, flew it, but uh, I didn't uh, really do it. Okay. Yes. Okay. Uh, I, I was also a little bit scared. Yeah. Yeah. If uh, whether if I do wrong or not. And yeah, but even if you do things wrong, I'm still in yeah. Back, so yeah. you don't need to be scared. <laughs> Okay. yeah, <laughs> yeah. Yeah. You just need to enjoy. It. Yeah. It's yeah. most important. Yeah. Uh, if you if you like, you can steer now yeah. little bit. We would uh, because there are not much thermals, so yeah. we don't expect to make a longer flight now. Okay. So I will try to let you steer yeah. as quick as possible. Yes, yes, <laughs> yes. Okay. And um, when you steer, you only uh, see you have uh, both hands. yeah. The, if, if you steer, you have your left hand like that. No, left hand on your knee. Yeah. And the right hand on the stick. Yeah. And you just need to feel it very light. Yes. And if you try to stir a little bit, you feel you feel how light yeah. it is. And actually, when we are mm. flying, you need just like this yes. sort of corrections. Okay. So it's really, really, really just a little bit move. Little bit. Yeah, yeah, yeah, yeah often most women are more sensitive with the stick than men. <laughs> Men always go ah, rah, rah, <laughs> flying. So just make small movements. Yes. And do you know the what the movement of the stick does? Not yet. If you move the stick a little bit forward, yes, the nose goes down. Okay. If you move the stick backwards, the nose goes up. Yes. If you move the stick to the left, Left wing goes down. Okay. Right, right wing goes down. Okay. And with the pedals, you make this movement, but it's not so important right now. Yes. So what we'll try to do is we'll try to just keep the airplane straight, straight ahead. Straight, straight yeah. ahead. However, the airplane always wants because some some turbulences in the air. Sometimes the wings are not completely straight. Yes. If the wings are not completely straight, just a very tiny little bit uh, uh Yeah. Then uh, the airplane already starts to move. Okay. And you can see that uh, the best way in the distance. Yes. Far, far that's possible today. Yes. <laughs> look in the distance and if you choose point in the distance where we'll fly to, yeah. Then if the airplane is a little bit uh, what's scheef eigenlijk? Uh, bit, uh, uh, move, uh, not move, the right move, way, yeah. It's, yeah. it's not completely straight. Yeah. Then the point starts moving. Okay, yeah. Because you are making a turn. Okay, <laughs> okay, okay. Yeah, understand. And it. then you yeah. know if the point starts to move to the right, then you know that you're making a left turn. So you, yeah. you make right wing a little bit, a little bit lower. Yeah. Don't do it too much because then it will go back and it will go first, forth, and back and forth. Yeah. That's normal for the first time okay. you steer. <laughs> Yeah, <laughs> yeah. so that's what we'll try to do. Yeah. During the start, you just can. Well, you can also keep your hand on the stick, but I will. Yeah. Move. Yeah. And uh, always keep your left hand somewhere on your knee. Yeah. Yeah, I do. I need to touch anything here. No. Yeah, okay, yeah, okay, okay. So that's what we'll do. Yes. Yes. Okay. Waiting for this. Waiting for the cable. Yeah, waiting for the cable. Yeah. Nou, zo. Goeie vlucht. Ja. Je hebt de volgende đã bay lên không rồi mọi người thấy không trời nhiều mây quá cho nên không thấy ở dưới nhiều Linh sẽ quay lại clip này sau If you look straight ahead right now, you yes. see a small uh, arrow. Yeah, a small lake. Yes. Fly towards the lake. Yes. And if you want, you can fly. how can I control it? Uh, you have controls now? Yes. Ok, I turn to the right. Oh nice. Linh tự, đang tự lái đó cả nhà. Uh, you can keep the wings a little bit more level, that's it. Yes. <laughs> now your nose is a little bit high, so yes. keep your nose lower. Lower. Oh, really? oh yeah, too low. That's it. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. À, Linh ờ, quay cái movie này á, cái cái clip này trong vòng 2 ngày. À, Linh cắt ghép nó lại để cho mọi người xem. À, nhưng mà Linh chưa có biết là mình có đủ điểm để trở thành phi công hay không. Phải còn 3 ngày nữa mới biết được. À, mọi người nhớ đón xem à, giới thiệu cho người khác xem và subscribe, like dùm Linh nhé. Thanks for watching. Uh, I record this movie uh, within uh, during study today studying, not uh, complete yet. So if you want to, uh, you you you are curious whether I'm become a pilot or not, uh, you have to wait for next clips. Until now, I still don't. Uh, I'm not sure that whether I can get a certificate because I also need to wait three more days. So thanks for watching and hope you enjoy it. See you next time. Please come back. Give me subscribe, like and share. Love you very much. Bye bye.